Với diện tích của căn nhà mình là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét và căn nhà mình thì có chính là hướng à, bắc nha quý vị. Thuộc ai à, phong thủy là Đông Tứ Trạch và với à, căn nhà xây dựng thì được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi và căn nhà chúng ta thì với thiết kế là có phòng tơ lớn cũng như là vệ sinh lớn luôn nha quý vị. Mỗi tầng lầu thì chúng ta sẽ có phòng ngủ lớn và vệ sinh lớn này và với thiết kế có một trệt và ba lầu cũng như là có sân thượng ở bên trên nha quý anh chị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 mới và đẹp và à, full nội thất đầy đủ hết nha và đây là khu vực vị trí con đường của căn nhà mình này con đường của căn nhà chúng ta thì một con đường rộng lên đến khoảng 3,5 mét vào một con hẻm à, xe ba gác cũng là xe hơi bốn chỗ thì vào đến tận nhà luôn nha quý vị và ngay sát với lại mặt tiền đường lớn đường chính luôn đây bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có cái à, con đường lớn và đường chính này Đấy, với à, nhà mình thì có thể là vừa mua ở và mua để mở phòng và buôn bán hàng online thì à, rất là tuyệt vời nha quý vị. Với một cặp nhà xây mới và nhà một sẹp một trục và nằm trên vị trí ngay à, trục đường của đường Lê Văn Thọ ngay sát bên với lại khu vực công viên Lòng Hoa và chợ Anh Đông Tây luôn. Đây với hai căn nhà xây mới và full nội thất rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Bên ngoài mặt tiền của căn nhà chúng ta thì được gia chủ thiết kế với những các cái à, cây xanh ở khu vực bên ngoài mặt tiền và có kết hợp những hệ thống đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị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 và bên trong thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa bốn cánh và được làm những cái chất liệu là nhôm sin pha kính cường lực 10 ly. Và ở khu vực đây thì à, chúng ta sẽ có không gian phòng khách cũng như là khu vực đậu xe máy này thì à, được gia chủ là tặng cho gia đình chúng ta với những các bộ sofa rồi. đại với những các cái nội thất bên trong của căn nhà mình gia chủ sẽ để lại cho quý vị mình nha Khi chúng ta mua căn nhà này nha quý vị. Với giá bán thì chỉ hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi và còn thương lượng nha. Căn nhà mình thì có hướng chính là hướng Bắc nha quý vị, thuộc mệnh à, theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và với căn nhà ngang 3 m rưỡi và độ sâu là 10 m thì à, căn nhà này đang được gia chủ bán với giá chỉ có 4 tỷ 800 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha. Ngang 3 m rưỡi và độ sâu là 10 m và xây dựng mới, thiết kế tặng full nội thất rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Khu vực đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với một khu vực bàn ăn và sẽ có không gian. Khu vực phòng bếp cũng như là khu vực để tủ lạnh thì à, được gia chủ là đóng những các cái hộp để tủ lạnh rồi. Đây ở ngay khu vực đường sau của căn nhà mình nha quý vị. Và khu vực cuối của căn nhà thì à, kết hợp với lại khu vực cầu thang và à, khu vực phòng vệ sinh ở đường sau của căn nhà mình này quý anh chị, rất là đẹp và tuyệt vời nhá. Một cặp nhà xây mới và đang có giá bán là chỉ với giá là 4 tỷ 800 triệu đồng thôi và ngang là 3 mét rưỡi và độ sâu là lên đến 10 mét và xây dựng phu nội thất mới và đẹp tuyệt vời đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Lê Văn Thọ nha quý vị. ngay uh, thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và khu vực cầu thang thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với những ờ, cái mặt đá hoa cương này và những cái tay vịn bằng gỗ căm xe và những cái lan can thì được làm bằng sắt nha quý vị. Vâng thì tiếp tục di chuyển khu vực bên trên, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình. Thì ở khu vực trên chúng ta sẽ có cái phòng à, ngủ đầu tiên và vệ sinh thì à, được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi từ những à, các cái giường cái tủ và kệ để tivi bàn trang điểm nha quý vị đây bước chân vào đầu tiên thì chúng ta sẽ tham quan cái phòng vệ sinh có vòi tắm hoa sen và khu vực phòng vệ sinh thì khá là rộng nha quý vị đây và khu vực đường trước đây thì chúng ta sẽ có cái phòng ngủ này và được gia chủ tặng giường cũng là kệ để tivi và bàn trang điểm Đấy, với tủ quần áo nha quý vị đã phun nội thất hết rồi và một mẫu nhà mới rất là đẹp và tuyệt vời và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 4 tỷ 800 triệu đồng thôi và hướng nhà mình là hướng Bắc với à, thuộc mệnh theo thủy là Đông Tứ Trạch nha nhà mình thì một con hẻm rộng lên đến khoảng 3,5 mét lại với ngay sát mặt tiền luôn nhà đường à, gần đường thông và đường lớn đường chính luôn nha quý vị Vâng, di chuyển lên khu vực bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ số 2 và nhà mình thì được đúc kiên cố là một trệt và ba lầu với à, hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh, có khu vực à, ban công, sân thượng và phòng thờ luôn nha quý vị. Đây, khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ có cái à, phòng ngủ số 2 Đấy, và được gia chủ là tặng giường cũng là tặng à, tủ và kệ đế tivi bàn trang điểm rồi khu vực đường trước đây thì à, chúng ta sẽ có một cái à, phòng thờ để gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng thờ cũng được hoặc là để à, khu vực làm để giặt rủ, phơi quần áo và khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ có cái sân thượng nữa này quý vị sân thượng của căn nhà luôn nha ở bên trên thì khá là rộng rồi và em sẽ đi lên cái cầu thang bộ này cầu thang sắt nha thang xoắn và thiết kế rất đẹp nha quý vị với trên đây thì chúng ta sẽ có sân thượng ở bên trên này